Vâng, mình thưa quý vị và các bạn Xin uh, kính chào bà con cô bác xa quê Hôm nay mình Toàn uh, xin uh, giới thiệu đến quý vị và bạn Ở bãi biển Trà Cổ Thuộc uh, tỉnh Quảng Ninh Nó là ở Móng Cái quý vị và bạn nhé Ở Móng Cái Móng Cái Quảng Ninh ấy và trước mặt quý vị và các bạn là, cái bãi biển Trà Cổ hiện giờ Trà Cổ uh, ở Việt Nam bây giờ là đang là một giờ rưỡi tức là 13 giờ 30 thì à, ở đây cũng à, chỉ có một vài người là tắm biển nước trưa thôi chứ còn buổi chiều tầm 4 giờ hơn với thời tiết nắng như này 33 độ C như thế này thì ờ, tầm khoảng 4 rưỡi 5 giờ kém chiều thì là mới là nhiều người tắm ở đây quý vị bạn nhìn xa xa một chút thì ờ, có một số người đang tắm thôi Đấy, một số người đang tắm thôi các thuyền này là các thuyền ờ, đánh bắt cá và hải sản trên ờ, này cũng có một ờ, cái bãi tắm của nó là bãi cát rất là sạch sẽ bãi biển là phủ ở đây theo ờ, Minh Toàn thì khá sạch so với các bãi biển và bãi tắm ở đây cũng trải ra trải rất là dài như các bạn nhìn thấy xa xa ở đằng kia tận xa tít luôn và xung quanh ờ, các cái bãi cát này là có các cái hàng phi lao để che bóng mát và cũng như là giữ gió giữ cát hiện nay là đang mùa hè nên thời tiết ờ, nó hơi nóng hơi oi bức quý vị các bạn thì hôm nay Minh Toàn có dịp đi ờ, công tác ở ngoài móng cái nên là Minh Toàn cũng Ờ, ra trạc cổ để mà dùng bữa trưa bây giờ mới xong việc thì dùng bữa trưa dùng bữa trưa thì thời tiết nó hơi nắng thành ờ, lượng người mà ở trà cổ bây giờ đi tắm biển là hầu như là rất là ít thì các bạn ờ, thông cảm mà minh toàn không quay được cái cảnh những nhịp của bãi biển trà cổ và bãi biển trà cổ cũng là một cái điểm du lịch khi mà khách ờ, thập phương về ờ, với Quảng Ninh cũng như là về với Móng Cái là người ta đều hay đi biển Trà Cổ ngoài biển Trà Cổ ra thì ờ, khách thập phương là hay đi là đi ở chợ Đấy, chợ Móng Cái và chợ một và có cái chợ đêm nữa rất là hay để uh, chủ yếu là mua các cái hàng điện tử cũng như là các cái hàng gia dụng thì ở đây được mệnh danh là cái chợ của dân Trung Quốc thành các mặt hàng thì uh, có thể là rẻ hơn so với các cái vùng địa thương khác thế mà à, trong những hai nơi mà khi mà khách về móng cái đi đó là một là trà cổ hai là cái chợ và đây là đang trung tâm bãi biển trà cổ các bạn còn bãi biển trà cổ nó trải dài suốt đến dọc bãi biển bãi biển trà cổ thì cách uh, trung tâm thành phố móng cái khoảng uh, hơn chục cây số hơn chục km nếu quý vị và các bạn hay là bà con của bác xa quê nếu có về quê hương thì uh, hy vọng quý vị và các bạn ta hãy tìm đến bãi biển Tà Cổ để tham quan cái cảnh biển. Ở bãi biển Tà Cổ này thì cũng có các cái nhà hàng, cũng rất là nhiều nhà hàng. Việc bạn như lần à, trước các bạn đang nhìn thấy là một cái nhà hàng mà Minh Toàn à, đang dùng à, bữa trưa chuẩn bị dùng cơm bữa trưa đây là phía trong nhà hàng và hải sản đồ ăn đồ ăn nhưng mà đồ ăn ở hải sản thì ở ờ, Móng Cái này được mệnh danh là một trong những cái nơi mà cung cấp hải sản ngon thơm ngon chắc là hải sản thơm ngon thì ở đây chắc là nó do vùng nước nữa quý vị các bạn ạ chứ còn như ở à, miền Trung thì mình toàn đã đi các bãi biển rồi nhưng mà ở à, miền Trung thì à, cái hải sản ngon so với ở Trà Cổ này đấy là theo cái đánh giá cá nhân của toàn và bây giờ thì mình toàn xin kính mời quý vị các bạn chúng ta vào nhà hàng để xem một số cái món ăn hải sản đặc trưng của ở ờ, biển Trà Cổ ở Móng Cái này nhé Vâng, à, đây là một trong những nhà hàng à, cũng à, rất là lớn ở Trà Cổ và quý vị bạn chúng ta cũng đang xem một số cái món hải sản sống. Du ở đây quý vị bạn đang trước mặt quý vị bạn không biết là lươn hay rắn biển. đấy vâng. wow. à con này là con tu hải ốc ốc biển và đây là các con cá này ở đây là tôm và bề bề bề bề hay còn gọi là tôm tít đấy miền trung gọi là tôm tít đây bề bề Và đây quý vị các bạn, đây là cái đường xuống à, bãi tắm chính của à, bãi biển Trà Cổ. Đây là đường vào nhà hàng, đường xuống bãi biển và nhà trắng Nhà trắng tức là tắm lại nước ngọt đấy. À đây có BBQ và hải sản đây là hải sản nướng. Thì ở đây à, khu này thì đây là gồm những cái mà bàn để nướng đây có những cái bàn để nướng ờ, bạn và cái khu ở phía xa xa sau ờ, vườn chuối này là khu ờ, tắm nước ngọt tắm lại nước ngọt sau khi mà chúng ta tắm ở dưới biển lên ở dưới bãi biển bây giờ cũng bắt đầu là có người bắt đầu ờ, từng tốp từng tốp xuống tắm dưới bãi biển rồi các bạn và như xa xa quý các bạn à, thấy thì lúc này là không có bàn uống nước ở dưới này nhưng bây giờ là bàn uống nước là trải dọc theo cái bờ biển đấy rồi đây Vừa rồi thì à, Minh Toàn đang ngồi với đối tác Thành ra là không ờ, quay lại những cái món ăn cho khách hàng được ờ, Món ăn ờ, của khách hàng cho các bạn đã xem được Thì Minh Toàn vừa ăn xong thì cảm nhận hải sản ở dưới bãi biển Trà Cổ này cũng rất là ngon đây là một trong những cái nơi mà hải sản Minh Toàn ăn cảm thấy ngon